Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa U23 Cup Doha thì mình sẽ tiến vào những trận ngày hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em. Thì ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em cái giải um, dòng loại Euro này anh em, mình cho tất cả anh em nằm Đan Mạch với thằng La Phần Lan á thì mà mình cho tất cả anh em nằm thằng Đan Mạch chấp với mã kèo là 1,25 và tài xỉu um, 2 2.5 thì uh, mã kèo này anh em cũng đã húp được cái mã kèo uh, trên và tài và trên hiệp 1 thì anh em húp full cái mã kèo của thằng Đan Mạch rồi nha anh em. Còn cái trận của U23 Oman và U23 Hàn Quốc thì mình cho tất cả anh em nằm Hàn Quốc và nằm tài cái trận này tỷ số là 3-0 thì anh em cũng đã húp full mã kèo này. Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em ở giữa trận của U23 UAE và U23 Việt Nam diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 26 tháng 3 nha anh em thì à, hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến của hai đội U23 UAE và U23 Việt Nam thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội là bên đây là cái bảng thành tích gần nhất của UAE nha anh em thì cái trận UAE vừa rồi à, UAE gặp à, U23 Qatar thì cái trận đó U23 UAE ăn với cái tỷ số là 1-0 nha anh em. Thì trước đó nữa U23 UAE ăn U23 Hàn Quốc anh em cũng thấy rồi U23 Hàn Quốc trong cái trận rồi U23 Hàn Quốc ăn U23 Oman với cái tỷ số là 3-0 3-0 nhưng mà UAE đã ăn Hàn Quốc với cái tỷ số là 2-0 thì cái phong độ của thằng UAE này đang đứng trên nếu mà xếp hạng trên U23 châu Á thì cái thằng UAE này đang rất là cao nha anh em là thành tích rất là tốt còn à, anh em thấy trong cái chuỗi trận gần nhất của thằng U23 UAE thì anh em thấy à, trong 6 trận gần nhất thì U23 UAE đã thắng 3 trận và để um, hòa một trận và để thua hai trận thì à, hai à, trận thua của thằng UAE thì anh em thấy thua trước Ả Rập Xê Út nè thua với cái tỷ số 2-0 và thua với U23 Nhật Bản thì anh em thấy biết rồi U23 Nhật Bản đang rất là cao trong cái à, đội hình châu Á rồi thì mình sẽ tiến vào cái phần mà U23 Việt Nam trong 6 trận gần nhất thì U23 Việt Nam anh em thấy đã để thua 3 trận và hòa 2 trận và thắng một trận thì à, cái trận gần nhất mà trên à, cái lượt thứ nhất trên cúp Doha thì anh em cũng biết U23 Việt Nam và U23 Iraq thì U23 Iraq đã ăn với cái tỷ số là 3-0 3-0 nha anh em thì cái trận đó Việt Nam bị thẻ đỏ và xa vô một cái thế là bị động là bị thua tới tỷ số là 3-0 còn trước đó nữa thì có lần U23 U23 Việt Nam gặp U23 UAE thì cái trận đó U23 Việt Nam vẫn để thua 3-0 vẫn để thua 3-0 nha anh em còn à, ở à, cái giải mà AFC Cup U23 châu Á thì trong khi đó à, anh em thấy nè U23 Việt Nam để thua U23 Ả Rập với cái tỷ số là 2-0 là thắng thắng được U23 Malai nếu mà tính trong những cái trận thắng chỉ thắng được U23 Malai là của Đông Nam Á thôi còn tính trên châu Á thì U23 Việt Nam không có sánh tầm được với mấy thằng U23 châu Á nha anh em U23 châu Á rất là mạnh thì còn cái đây là đây là cái um, cái thành tích mà đấu đối đầu của hai đội uh, Việt Nam và UAE nha anh em thì anh em thấy cái lần gần nhất gặp nhau á là trên ASEAN ờ, Cup thì anh em thấy U23 Việt Nam U23 à, UAE gặp nhau là tỷ số là một điều nha anh em. Thì hiệp 1 nó đã là tỷ số một điều rồi. Thì còn à, trước đó nữa thì à, ờ, U23 Việt Nam để thua U23 UAE với cái tỷ số là 3-1. Còn những trận giao hữu á, giao hữu thì à, anh em thấy đây, toàn thắng nghiêng về UAE và chỉ hòa Việt Nam thì chưa thắng được UAE e trận nào nhưng mà toàn là quà không nha anh em toàn quà không thì à, mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử trận đầu của trận trước đó của thằng U23 UAE e gặp Qatar thì mình cho tất cả anh em xem cái trận đó U23 UAE e ăn Qatar phút thứ mấy đây thì à, anh em thấy trận vừa rồi U23 Qatar gặp UAE thì um, UAE vừa vào phút 17 là UAE đã thắng rằng đã có một bàn thắng đầu tiên rồi nha anh em của Ahmed Abula thì vừa phút 17 là đã có bàn thắng rồi thì bởi vậy trận này còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này thì mình sẽ cập nhật cho tất cả anh em đây đây cái trận này thì à, hiện tại đội chủ nhà U23 UAE đang chấp với cái mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2.5. Thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu của UAE và Việt Nam á, thì trận nào đều trận nào cũng uh, nghiêng về bàn thắng là UAE và toàn ra những cái mã tài thì rất là nhiều. Thì anh em cứ nên đầu tư vào cái mã là U23 UAE chấp với mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2.5 cho mình. Đó là hai cái mã kèo mà anh em nên đầu tư mạnh tay. Tại vì uh, à, U23 Việt Nam là dưới màu U23 UAE thì anh em cũng biết rồi nếu mà anh em yêu nước thì anh em lại bị uh, thua còn anh em cái này là chủ yếu là bóng đá thôi anh em anh em đầu tư anh em đầu tư vào bóng đá thì anh em nên đầu tư vào những cái đội mà tỷ lệ anh em ăn rất là cao thì đó anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là U23 UAE chấp được nha còn mình sẽ tiến vào cái phần uh, cái phần uh, chốt kèo cho tất cả anh em luôn nha đây mình chốt kèo U23 Doha Cup cho tất cả anh em nha đây thì à, cả trận anh em cứ nằm uae chấp 0,75 anh em chọn tài xỉu á, thì anh em chọn mã tài 2.5 mạnh tay cho mình thì anh em chỉ cần đầu tư hai mã kèo này mạnh tay thì cái tỷ lệ anh em lời rất là cao thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai này rồi ừ, toàn là ít nhất là ba bàn thắng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 của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào cái nhóm của mình để anh em có thể đầu tư được nhiều mã kèo hơn để anh em có thể um, kiếm một cái um, vốn nhất định nha còn anh em chơi ở ngoài qua thầu qua cò thì mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi được nhiều mã kèo hơn giống như những cái mã kèo U23 này chấp rất cao nhưng mà anh em có thể gồng anh em chờ kèo được nha giống như anh em có trang á, anh em có thể gồng anh em chờ kèo được anh em mới em chơi được um, tốt nhất nha còn anh em quýnh qua thầu qua cò giống như cái kèo này người ngoài người ta đưa cho anh em một hoặc 1,25 thì anh em cũng phải quýnh chứ anh em không quýnh thì um, sao anh em kiếm được đồng lời bởi vậy mình khuyên anh em đăng ký trang để anh em chơi được lợi nhuận hơn Dạ, ừ, để anh em có thể đầu tư được nhiều mã kèo hơn còn anh em muốn đầu tư được nhiều mã kèo thì anh em cứ vào nhóm của mình thì nhóm mình rất là nhiều kèo cho tất cả anh em thì đó là cái phần nhận định của mình về trận U23 UAE và U23 Việt Nam thì anh em nào đang xem thấy hay để lại cho mình một lượt đăng ký kênh để mình đạt cột mốc nhiều người đăng ký kênh để à, mình ra video sau anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau